sau đây là một chút bài tỏ tâm trạng cành hoa tương tư em trao anh bông hoa tình người là ngày đêm tương tư nhung nhớ bao năm qua anh luôn thầm ước mong mai kia hai ta luôn có nhau những sau bao tháng năm mịt mù dù từng năm mà anh luôn khắc ghi để nhớ anh lo cho tháng năm nghiệt ngã cuối cùng hai chúng ta một thể nhớ nhau anh suy si tư trong đêm một ngày một ngày kia hai ta hạnh phúc quyết tâm khi hai chúng ta yêu nhau nghĩ thông rồi phải kiếm tình nhân thôi anh thương em như thương lúc xưa nhưng đến nay vẫn nô mình này anh đành nam thính biết nói gì hơn mối duyên tình dù đã kỷ niệm xưa anh nay đang say mê làm clip em ơi cho anh thêm chút thôi được yêu